em vẫn quay à cô đang quay à ờ chị Trúc nói đi hôm nay là ngày gì của chị thăm chỗ tóc tóc sợi sợi sợi mặt không nó dũi mà tóc nó không đẹp chưa giàu nó được nó ăn <laughs> quá à vậy tất <laughs> cả. gấp mì cho đi không? Dạ, nước lớn thôi nè. <laughs> Dạ. Không về của chút hay gì Nhìn Không ai chúc gì hết trơn Chút gì anh họ, anh họ chúc hay lắm á Họ cắt rồi là cổ chút anh họ Thôi lên họ À, chút gì chút uh, trẻ khỏe đẹp sao nữa trẻ là trẻ sẵn rồi khỏe khỏe sẵn luôn đẹp đẹp sẵn luôn rồi vậy được rồi <laughs> nên xa họ buộc đi đây sinh nhật lần thứ ờ, ba mươi hai này hả? <laughs> ba ba hơn nửa đời người này dạ. dạ nếu mà tính ra hồi xưa mình mới nói là 60 năm cuộc đời còn bây giờ sống dai lắm đã 80 lần còn mấy năm nữa ờ, còn ba còn bảy năm nữa vào ừ. có hai viên nói chung là bốn viên đi cắp mì ra ăn về quá trời luôn mà quay quay ăn chịu quay ăn luôn quay của ác vợ đồ ăn mi rồi đẹp quá trời đẹp luôn kìa đang ham ăn <laughs> nó nó không có tôi nhiều cực lắm mà bữa nào cũng chín à thôi tắt đi không mắc cãi không được